chào các bạn hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp trình riêng cho thị trường nội địa nhật bếp có hiệu là Unai GT 660 GSTS đây là nội thất bên trong của bếp đây thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem <coughs> cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp của bếp đây lớn lớn được rất là hết đây là bếp <clears throat> đây là bếp nướng nè có bị nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật đó so sánh với bếp ga Việt Nam thứ nhất bếp được sức sạch <clears throat> sức uh, ờ, xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai bếp ga Nhật đó nó cảm biến phá ga tự động nè rất là an toàn khi mà nước trào làm tắt lửa hay gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại nên uh, sử dụng rất là an toàn thứ ba rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người một ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá khoảng ba trăm ba thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng á, tôi chỉ tốn 150.000 ờ, tiền ga thôi nên rất là tiết kiệm giờ tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nóng nè và một bếp nướng bếp nướng thì các bạn giữ tay từ 3 đến 5 giây do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nếu mà ta nhắn ra tôi buông liền bếp nó sẽ tắt này bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lợi còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào <clears throat> hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hay không nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới <coughs> tắt đây bếp đã tự động phá ra và kèm theo tính bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến chạm đáy nồi đây khi mà cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp nó sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó <clears throat> bếp nó mới phá tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn về à, phần à, bếp nướng nè do cái bề mặt mâm lửa nó lớn nên nhà sản xuất bên Nhật á chỉ cho phép ta giảm ngọn lửa từ 10 xuống 8 thôi không như bếp nấu được ờ, bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là bên Maxell á thì ba loại bên này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả <clears throat> tất cả các loại pin này à, rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V để sử dụng thay cho pin thì cái đầu chờ tôi đã gắn sẵn đây nè cắm điện qua là xài thôi đây tôi sẽ lấy pin ra đây. bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường đây đi kèm theo cục nguồn 3V là một cặp pin đại nè một cặp pin đại zin theo bếp về để ờ, phòng ngừa cái trường hợp mà cúp điện chúng ta có pin để sử dụng hai bếp tôi đã có nhiệt độ cao rồi nó đã tự động giảm nhỏ lửa xuống cho dù à, vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất bếp bên trái là 209 độ bên phải là 240 độ nhưng tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau biết ra Nhật á, thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân à, không có kiểu ờ, mình phải đi nhúm lửa than mất thời gian và khói bụi nữa biết bên phải tự động tắt lửa và phá ga nè sau chế độ là nước cạn nồi tắt thì tôi vẫn còn đang mở đây đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Nabilus 345m van này nó cho cái lượng thức lưu ga ổn định và giúp nguồn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo nhiều loại van được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại banh ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi banh này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên trái cũng là tự động tắt lửa và khóa ga cho chế độ là nước càng công tắc thì vẫn còn mở đây đối với dòng bếp này nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta hẹn được thời gian từ 1 đến 60 phút thì các bạn mượn một cục nguồn 3V này bạn cắm vào ổ cắm hẹn giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện tôi sẽ thử ờ, một phút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 hoặc các bạn tiếp vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem video <clears throat> những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với ông bà người thân mình cùng xem bếp thì có nắp che chia lửa bằng inox nè nắp inox thì các bạn xài không sợ mục sát nhưng loại nắp sắt những loại ống sắt các bạn hồi xài <clears throat> thời gian lâu á nó bị một chân như thế này sau khi hết một phút nấu cắm nè bếp cũng đã tự động tắt lửa và khóa ra. này. công tắc thì vẫn còn đang mở đây khi nướng á, các bạn cũng nên cho ít nước vào mâm hứng để hơi nước hay nước bốc lên cũng làm mềm một phẩm khi nướng nó không bị khô qua thực tế khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong 2 năm á cái tiền tiết tiết kiệm ra nó có thể là bằng cái tiền mà trong 2 năm nó có thể bằng cái tiền mà mua bếp ban đầu của các bạn nên rất là tiết kiệm bếp này thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung, <clears throat> xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện còn đây là nút gian xào đồ khô đây các bạn giữ 3 giây thì cái đèn này sáng đỏ lên nè thì à, thông thường cái đầu que cảm biến này nó nhận 250 độ khi mà các bạn chọn cái chế độ 3 giây này thì đầu que cảm biến này nó sẽ tăng lên được 300 độ giúp tay gian xào à, thời gian nó sẽ lâu hơn thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau